If you love somebody Mạnh mẽ lên nào Cứ nói hết tâm tư dâu kín đi Hôm nay là thứ bảy Ngày mai là chủ nhật Hôm qua em có nói Hôm nay nói cả đêm Không biết em còn nhớ không Em còn nhớ không Liệu rằng hôm nay Ai sẽ ngủ trước đã được mấy ngày từ khi ta bắt đầu vội chặt từ em đây anh đây cũng đã quen Giờ ở đâu cũng nhớ em Anh cũng nhớ em Phải làm sao khi ngày nào cũng thế Bây giờ chiều tối anh đã về tới Sao để mãi chẳng thấy em nhắn tin Lòng bồn chồn quá đây anh thấy là công việc thì nhiều lắm tâm tư dối bời theo nhưng khi nói chuyện với em nói chuyện với em lại thấy như mình được hồi sinh